giờ này anh cũng nghe trái tim phải theo lý trí mới có thể quên được em giờ này anh ôm bao đau cay mang nhiều thương nhớ mà em đã bỏ quên đây từng năm qua vui biết bao mình nói thương nhau bên nhau đến hết ngày ra thế nhưng rồi em bỏ mặc anh về với ai kia có được như mong ước Em hãy cho anh biết dạo này em sống thế nào Có được yên vui hay là nước mắt tràn mi Em hãy nói anh nghe người ta có tốt với em Hay chỉ đơn giản xem em là trò chơi Bao ngày tháng bên anh trong tim em thấy vui không Mà bỏ anh nơi đây một mình thành kẻ khờ Anh chẳng làm sai điều gì chỉ là đôi ta không thể đến từng ngày qua Hạnh phúc biết bao nhiêu Mình nói thương nhau Bên nhau đến hết ngày ra Thế nhưng rồi Em bỏ mặc anh Về với ai kia Có được như mong ước Em hãy cho anh biết Dạo này em sống thế nào Có được yên vui hay là nước mắt tràn mi Em hãy nói anh nghe người ta có tốt với em hay chỉ đơn giản xem em là trò chơi bao ngày tháng bên anh trong tim em thấy vui không mà bỏ anh nơi đây một mình thành kẻ khờ anh chẳng làm sai điều gì chỉ là đôi ta không thể đến bên nhau nên phải đành để người đến sau em hãy cho anh biết sau này em sống thế nào có được yên vui hay là nước mắt tràn mi Em hãy nói anh nghe người ta có tốt với em Hay chỉ đơn giản xem em là trò chơi Bao ngày tháng bên anh trong tim em thấy vui không Mà bỏ anh nơi đây một mình thành kẻ khờ Anh chẳng làm sai điều gì chỉ là đôi ta không thể Đến với nhau nên phải đành để người đến sau